đây là một câu chuyện thần thoại nè <laughs> người khuất xa đường về sau thanh thang quá người gần bước chân vẫn như con xa dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm mà nói không nên lời ngày tháng qua tình trong em chôn giấu người biết chăng trái tim này khổ đau lòng hoài ngóng trông được nhẹ bước chân ai về mình sẽ mãi bên nhau có không có chưa chắc không chắc chưa em còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không hồ sen chính xác nhớ ngày mấy không anh nhớ rõ ngày luôn hả quên <laughs> người khuất xa đường về sao thanh thang quá người gần chân vẫn như còn xa dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thơ mà nói không nên lời lời yêu anh rất kín mà sao anh vẫn để em đợi chờ thời gian trôi anh vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau ủa nó phải ngược lại mới đúng